khi vào chơi mình chỉ cần bật cái máy này lên thôi máy này quá rất nhỏ gọn đút túi áo túi quần đút đâu cũng được và tại sao lại gọi nó là cái bộ hột tài xỉu báo dung bốn mặt bởi vì nó sẽ dung đủ bốn mặt cho các bác nhất nhị ngũ lục tam tứ không dung nhất nhị nhất thì một cái nhị thì hai cái ngũ thì ba cái lục thì bốn cái tất nhiên là nhất nhị thì mình đánh xỉu rồi ngũ lục thì mình đánh tài trừ khi gặp phản thế hột của tay xỉu thì mình phải chịu chứ không phải là máy báo sai đúng không ạ sau đây em sẽ test thử cho bác một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo rung bốn mặt này đây em sẽ bật máy lên và cầm ở tay bởi vì cái máy này nó rung rất là nhẹ máy rung hai cái này hai cái là ở đây có nhị này em đánh xỉu nha các bác nhá có nhị và ra xỉu được chưa ạ máy không dung không dung như vừa rồi em đã nói đấy ạ không dung là tam tứ tam tứ ở đây các bác kết tài hay kết xỉu thì các bác đánh còn nếu không thì mình cứ bỏ qua cho nó chắc em sẽ vẫn mở ra cho các bác xem này đó có cả tam lẫn tứ luôn máy rung ba cái này ba cái ở đây là có gì các bác có ngũ đúng không ạ mình đánh tài đó có ngũ nhưng lại ra xỉu đây là gì em vừa nói đấy đây nó là phản thế hột này các bác này chứ không phải là máy báo sai đúng không ạ phản thế hột thì mình phải chịu rồi tài xỉu mà máy rung hai cái hai cái lại nhị này